Mình cùng chuyển sang bài 4 Tìm số tự nhiên x biết a x bé hơn 5 b 2 bé hơn x bé hơn 5 Ở bài này mình có một chú ý đó là mình có thể giải như sau Mình liệt kê các số tự nhiên bé hơn 5 đó là 0, 1, 2, 3 và 4 Và mình kết luận vậy x có thể là 0, 1, 2, 3 hoặc 4 đều được Tương tự ở câu B Mình cũng ghi lại các số tự nhiên bé là năm và không một hai ba và bốn nhưng mình chưa kết luận x là bao nhiêu bởi vì ở đây còn có x lớn hơn hai vậy mình ghi thêm trong đó các số tự nhiên lớn hơn hai là là bao nhiêu ạ? 3 và bốn Đến đây mình mới kết luận Vậy là 3 hoặc 4 được chưa các bạn đã quen với bài này chưa nếu chỉ có một vế mình có thể liệt kê và kết luận nhưng nếu hai vế mình hãy liệt kê vế lớn trước và mình liệt kê vế bé sau tiếp tục chuyển sang bài số 5 tương tự với câu 4b tìm số tròn trục nhớ là tròn trục nhé biết 68 bé là đích đấy là 92 vậy số các số toàn trục mình sẽ tìm các số toàn trục lớn hơn 68 là 70 80 90 100 có tròn trục không ạ? Có 100 110 chấm chấm chấm Tức là đằng sau này có rất là nhiều Nhưng mình lại quan tâm ở vế này Đó chính là trong đó số tròn trục